Xin kính chào tất cả quý vị nhà đầu tư, tôi là Tuấn Hoàng và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến một cái câu chuyện nó rất là cũ nhưng nó cũng là câu chuyện mà qua rất nhiều năm qua vẫn là sự tranh cãi rất lớn giữa hai giới đầu tư. Thì trong cái quá trình đầu tư kéo dài khoảng ờ, hơn chục năm của mình thì Tuấn cũng gặp rất nhiều nhà đầu tư và cũng có rất nhiều nhà đầu tư là những người rất là thành công. Mặc dù vậy thì nhóm Tuấn gặp thì cái phong cách cái suy nghĩ của họ cũng rất là khác nhau giữa các ờ, cái giữa cái phương pháp của họ và trong đó thì Tuấn tạm chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 là nhóm mà họ cho rằng việc phân tích kỹ thuật là toàn chỉ cần thuần kỹ thuật là toàn bộ. Ờ, cái lý do như vậy là họ coi rằng là tất cả cơ bản doanh nghiệp đã nằm hết trên bảng giá và cái khối lượng giao dịch. Thành ra họ chỉ cần nhìn trên bảng giá và khối lượng giao dịch, họ đã quyết định rằng là mua hay bán. Thế nhóm này họ sẽ có hành động như nào? Thứ nhất là họ sẽ thường trading liên tục. Và thứ hai, họ coi rằng là kỷ luật là số 1 thì nhóm này muốn thành công thì buộc phải coi kỷ luật là số 1 tức là khi mà giá cổ phiếu giảm một mức nào đó thì họ buộc phải bán ra họ sẽ không có khái niệm là yêu cổ phiếu nào đó hay là ghét cổ phiếu nào cả mà chỉ cần quan tâm rằng là cái cái form như vậy có mua được hay không cái form như vậy có bán được hay không nhóm thứ hai là nhóm thuần cơ bản nhóm này thì hướng đến là hiểu doanh nghiệp rất là sâu sắc và họ tập trung định giá nếu như mà giá còn nhỏ hơn giá trị thì họ sẽ mua vào và giá lớn hơn giá trị họ sẽ bán ra và họ sẵn sàng bỏ qua những biến động ngắn hạn. Đối với nhóm 2 này thì biến động 10 đến 20% gần như là đi ngang đối với họ. Và nhóm này thì nhóm hành động rất là ít, gần như là thời gian của họ chủ yếu là ngồi nghiên cứu cổ phiếu chứ còn thời gian mua bán của họ thì tính trên đầu ngón tay và tính trên phút hoặc giờ. Đó. Rồi, nhóm thứ ba là nhóm mà lấy cơ bản làm nền tảng và lấy kỹ thuật làm điểm mua. Nhóm này là một nhóm đâu đó lai lai giữa trường phái 1 đó là thiên hướng phân tích kỹ thuật và trường phái 2 đó là thuần cơ bản thì họ do họ lấy kỹ thuật làm điểm mua thành ra lấy cơ bản của doanh nghiệp họ chỉ cần là trung bình và tốt trở lên miễn sao không phá sản là được và họ sẽ chọn lựa chọn điểm mua làm sao vùng này là vùng an toàn nhất có thể và uh, họ sẽ chọn điểm mua nào an toàn và vùng nào là vùng uh, rủi ro để họ mua vào bán ra thì cái trường phái số 3 này thì thông thường cái thời gian để họ mua và bán cổ phiếu thường kéo dài khoảng 3 tháng đến 6 tháng đó thì đấy là dựa trên những người mà Tuấn đã từng khảo sát thế thì à, ba uh, trường phái này đều có những người thành công và ba trường phái này đều đi theo cái triết lý hoàn toàn khác nhau nhưng đều có cái cái hàm lượng thành công khác nhau mặc dù là trong dài hạn thì cái lợi suất của họ đều tương đương nhau thế trường phái một là trường phái mà họ sẽ phải hành động liên tục và họ sẽ là người nhóm người vất vả nhất nhóm số 2 là nhóm người nhàn nhất vì ờ, đa phần thời gian là họ chỉ ngồi nghiên cứu cổ phiếu thôi đúng không ạ nên thành ra là họ có thể đi chơi ăn uống thoải mái và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn nhóm 1 và nhóm số 3 là nhóm nó lai lai ở giữa thì cái thời gian họ phải làm việc nó nhiều hơn và họ đi ờ, cái thời gian họ nghỉ ngơi thông thường nó kéo dài khoảng 2 3 tháng nên thành ra là ờ, khi mà họ nghỉ trong khoảng một tháng hoặc đi du lịch họ vẫn rất rất thoải mái về ờ, những nhóm cổ phiếu họ đang nắm giữ. Đó. Thế thì uh, Adafin là một doanh nghiệp hướng đến lựa chọn những cổ phiếu từ tốt đến xuất sắc và chúng tôi ờ, sản xuất ra sản phẩm ờ, YouTube hội viên và sản phẩm này thì phù hợp với ai? Đầu tiên đó là nhóm thuộc trường phái 2 là trường phái mà ờ, thuần cơ bản và sản phẩm này thì phục vụ cho những người đi theo hướng tích sản cổ phiếu tức là mua cổ phiếu liên tục liên tục nhóm này cũng phù hợp với cả cái trường phái hai đó là những người mua và nắm giữ tức là youtube hội viên sẽ đưa ra những cổ phiếu mà nguyên cái cổ phiếu đó đã nằm trong cái vùng an toàn rồi và việc mua nắm giữ trong dài hạn nó sẽ rất là, hiệu quả nó hơi khác nhau giữa tích sản cổ phiếu và mua nắm giữ tức là tích sản cổ phiếu sẽ mua đều một khoảng thời gian liên tục cho đến giá ngừng tích sản còn mua nắm giữ thì mua một lần và đứng im ở đó chờ thời điểm phục hồi trở lại thì à, sản phẩm này đều phù hợp với cả hai nhóm này nó cũng phù hợp với cả nhóm trường của chủng trường phái thứ ba chứ trường phái mà lai lai giữa thứ hai thứ đó đó tức là những nhóm này là những người mà đang thiếu ý tưởng đầu tư và youtube hội viên sẽ cung cấp một cái ý tưởng đầu tư cho họ để họ có thể mua và nắm giữ uh, trong một khoảng thời gian ngắn rồi và đương nhiên thì sản phẩm này sẽ không phù hợp với trường phái một đó là trường phái trading bởi vì trường phái trading sẽ hướng đến là lựa chọn tìm kiếm cổ phiếu liên tục và sản phẩm này sẽ hướng đến là một tuần ra một video do vậy thì nó chắc chắn sẽ không phù hợp với cả trường phái trading và à, slogan của sản phẩm đó là phân tích chuyên sâu xin lời vượt trội chúng tôi sẽ luôn luôn hướng đến phân tích sâu một cổ phiếu nào đó một ngành nào đó ờ, rồi chúng ta nhận định xem cơ hội của nó sắp tới là gì đó thế thì khi ưu điểm để trở thành hội viên hội viên đó là một quý vị sẽ được xem video dành riêng hội viên video này sẽ không được phát ra cho bên ngoài nữa mà chỉ có mình quý vị được xem thôi và sản phẩm này sẽ hướng đến là phân tích chuyên sâu về một cổ phiếu về một ngành ờ, đủ để mọi người có thể đưa ra được cái quyết định của mình thứ hai đó là nắm bắt cơ hội kịp thời khi mà luôn luôn lựa chọn những cổ phiếu nằm trong những vùng an toàn thứ ba đó là nhận cơ hội đầu tư dài hạn hấp dẫn khi mà chúng tôi luôn luôn nhìn trong trung hạn và dài hạn từ 1 năm, 3 năm đến 5 năm. Và cuối cùng đó là sản phẩm này cũng hướng đến là nâng cao kiến thức đầu tư cho quý vị. Đấy thì Dựa trên những cái như vậy thì chúng tôi sẽ cam đoan chất lượng tư vấn như sau. Một đó là chất lượng doanh nghiệp ở mức tốt trở lên khi mà ờ, góc nhìn từ YouTube hội viên sẽ luôn luôn hướng đến nhìn doanh nghiệp trong 1 năm, 3 năm và 5 năm. Rồi thứ hai đó là chúng tôi sẽ luôn luôn đưa ra vùng mua an toàn để ờ, quý vị có thể ra quyết định trong cái vùng đấy sẽ giảm thiểu rủi ro thua lỗ trong ngắn hạn. Đó. Và thứ ba đó là hướng đến câu chuyện tăng trưởng trong 1 đến 2 năm tới khi mà doanh nghiệp ở vùng an toàn rồi nhưng cần cái triển vọng tăng trưởng thì giá cổ phiếu mới có cơ hội để tăng giá đó và cuối cùng đó là chúng tôi hướng đến chia sẻ kiến thức khi mà thời gian qua chúng tôi đã chia sẻ những cái liên quan đến tư vấn và kiến thức phân bổ uh, danh mục đầu tư hiệu quả hay là cách vận hành và giải ngân hợp lý theo từng giai đoạn thị trường thì dựa trên những cái đó thì chúng tôi hy vọng rằng là những nhà uh, nhà khách hàng mà đi theo cái câu chuyện uh, theo chúng tôi hội viên sẽ ngày một vững mạnh hơn ngày một khỏe hơn ngày một có cái tư duy đúng đắn hơn trong đầu tư và thực tế chúng tôi đã triển khai được hơn 10 video và thậm chí bây giờ còn đang tiếp tục lên và cái mức độ sinh lời và chất lượng doanh nghiệp đều được được đánh giá khá là tốt cho đến điểm hiện tại và đó nếu quý vị có yêu thích của uh, sản phẩm này quý vị có thể vào ngay trang hội viên youtube.atfin.vn hoặc quét mã QR code này và trong đó sẽ hướng dẫn rất là đầy đủ để anh chị có thể đăng nhập hay là để tạo tài khoản hay để uh, vào được cái uh, video này chỉ mất 5 phút và sau đó thứ hai đó là uh, quý vị sẽ được ưu tiên phân tích các cổ phiếu mình quan tâm và thứ ba nữa là hiệu suất đầu tư là vượt trội trong chung và dài hạn từ 3 năm đến 5 năm trở lên vâng ạ và rất là mong muốn được gặp anh chị trong cái chương trình YouTube hội viên được phát sóng vào uh, thứ sáu hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.